chào tất cả anh em nhé mình tên là Toàn ờ, hiện đang sống và làm việc tại Sira thì hôm nay mình làm video là hướng dẫn anh em về cách ờ, ờ, đổi bằng 50cc bằng xe máy hoặc bằng ô tô từ Việt Nam sang bằng xe máy bằng ô tô của Nhật thì thủ tục như thế nào thì mọi người hãy xem video ở phía sau của mình nhé ở video mình làm chi tiết thì cái bằng 50cc à, bằng xe máy ở Việt Nam mình ấy là thì đổi sang bằng xe 50cc của Nhật mới bằng 125 à, cc của Nhật thì bằng 50cc của Nhật thì chỉ có thi mỗi 10 câu lý thuyết còn nếu mà đổi từ bằng xe máy Việt Nam sang à, à bằng 125cc của Nhật ý, thì phải là thi 10 câu lý thuyết và thi lái lái xa hình bằng ô tô cũng thế bằng ô tô thì cũng phải thi lý thuyết uh, à, 10 câu và trong khi đỗ thuyết 10 câu thì các bạn uh, thi lái thực hành lái xa hình ô tô thì nói chung là cái khâu mà lái xa hình ấy thì nó sẽ cho xa hình cho bạn các bạn rồi các bạn uh, lái theo đúng sở hình của nó thì nói chung các bạn ở Việt Nam mà mới sang hoặc là cũng ở đang sang lâu rồi thì cái cách đường đi và và Ờ, cách nái của Nhật thì hơi khác một tí nhưng mà nó có hướng dẫn ở kiểu ở quyển sổ ở ờ, nó khi mà lên, lên làm hồ sơ thì nó sẽ có hướng dẫn thì hôm nay thì mình chỉ có hướng dẫn về cách cách làm thủ tục hồ sơ để để mình đến mình ờ, đổi bảng đáp còn à, sau khi mà các bạn mà đổi đến đổi làm hồ sơ xong xuôi thì các bạn thi thì mình sẽ làm một buổi về về cái, cái xa hình và cách đi như nào thì cho mọi người dễ thì mọi người hãy xem video của mình nhé mình sẽ chỉ hướng dẫn là à, cách à, chuẩn bị hồ sơ rồi à, mang lên à, đâu lộp rồi thì à, sau khi mà mang lên lộp thì mọi người làm gì làm gì thì mọi người vào xem video của mình nhé mình sẽ làm cụ thể ở dưới ở trong dưới nhá vâng thì à, vừa đây mình là có nói đấy thì bây giờ mình về nhà thì mình à, hướng dẫn mọi người như này cái đổi bằng lái xe xe máy từ Việt Nam sang Nhật định 50cc ấy, thì các bạn cần những giấy tờ như sau này thì ân ờ, tên bên kêu đúng không là cái bằng lái xe ở Việt Nam ấy thì các bạn uh, photo cho mình một bản nhé uh, photo hai mặt ấy đấy photo mình một bản hai mặt để cầm lên uh, cầm lên ân tên bên kêu center ấy đấy hai cái hai bạn các bạn chuẩn bị cho mình là cái passport tổ là cái hộ chiếu Việt Nam nhé cũng có cầm bản chính và bản photo đi cái thứ ba là Juminio là giấy chứng nhận cư trú là Juminio là cái chính là nó chủ yếu xác định những nhận cái bạn địa, địa chỉ của bạn có gần ở địa chỉ của các bạn ở cái khu các bạn à, ở ấy. đấy cái uh, chuyên gia cự số mê thì là cái bản dịch thì bản dịch này thì các bạn uh, một là các bạn dùng bản dịch uh, nhờ GIF dịch hoặc là các bạn gửi lên đại sứ quán thì nói chung là cái này thì mất phí là 350 thì sau mau tiếp theo là mình sẽ dẫn các bạn làm sao mà là dùng à, làm thế nào để à, dịch được bản GIF nhờ các GIF dịch cho hoặc là nhờ đại sứ quán à, dịch thì cái phí của cái bản dịch này là là ba sen rưỡi thì các bạn cho không bí mong mong mình chỉ, chỉ cụ thể cái thứ năm là ảnh nhá ảnh thì theo mình ý, thì các bạn đừng nên chụp ở đừng mang ảnh Việt Nam sai nhá nó không không hợp lý đâu nó trong màu ma thái ảnh chụp trong màu ma thái các bạn cứ lên trung tâm ờ, uh, Q Center ấy. À, lên đấy thì nó sẽ có một cái có cái chỗ mà bốt chụp ảnh thì trong này nó có cho cái chế độ là chụp ảnh về ân tên thì nó sẽ xong mất tầm 500 yên gì đấy thì các bạn chụp thì nó sẽ in cho các bạn ra thì các bạn muốn ờ, tìm ân tên bên Kyo Center các bạn thì các bạn gõ cái tiếng Nhật vào Google là ân tên bên Kyo Center nếu các bạn ở Osaka để ấn là ân tên bên Kyo Center Osaka còn nếu các bạn ở Tokyo thì ấn ấn tên bên kia ấn tên bên kia center Tokyo thì nó sẽ ra Google thì các bạn ấn vào sẽ tìm thấy địa chỉ của nó thôi đây, chi phí của cái lúc mà nộp hồ sơ ấy, thì là để mình thi thì là một sen cho một sen 500 yên đây là uh, tổng quát các giấy tờ mà các bạn phải cần để đi uh, xin uh, đổi bằng lái xe máy hoặc ô tô từ Việt Nam sang Nhật 50cc hoặc 125cc hoặc là À, ô tô thì lúc đấy mình cũng nói rồi đấy thì là à, đổi bằng xe máy nếu mà các bạn có bằng xe máy đổi sang từ Việt Nam sang thì mình khuyên các bạn nên đổi thành 120cc 120cc nó có lợi như nào là mai sau các bạn lấy có lưng lên bằng ô tô ấy thì các bạn à, lấy có lưng lên ô tô ấy thì các bạn là sẽ có được nhiều cái cái lợi là uh, không phải học lý thuyết và các bạn thi được thực hành hoặc thực hành luôn thì các bạn chỉ mất tầm khoảng 20 man đổ lại thôi đó đấy là ở các trường của Nhật còn trường Việt Nam cũng có khả năng rẻ hơn đấy thì ờ, ờ, đấy là cái lợi của bảo đổi từ bằng xe máy này này đổi cái bằng xe máy này sang bằng 100cc nhưng mà đổi bằng 100cc thì 200cc thì nó khác một cái là là các bạn thi 10 câu lý thuyết và phải thi cả thực hành nữa thi xa hình nữa nên nó hơi vất vả một tí nhưng mà ừ, được cái lợi về sau là các bạn được lỡ đỡ hơn 10 man nên mình khuyên các bạn là là nếu mà có bằng xe máy thì đổ lên bằng 125cc nhá đừng có đổi bằng 50cc làm gì sau là đổi lại mất công hoặc nếu có ô tô thì đổi thẳng lên ô tô luôn là ừ, vẫn phải thi lý thuyết xong mới câu rồi thi xa hình đấy như đây của mình này mình ờ, sau khi mình đổi cái bằng à, xe máy 100cc này mình không có ô tô mà mình đổi 100cc 125cc xong xuôi rồi ấy, thì là à, đây này đi đi đi liên xã này à, đổi 125cc này đổi lên xong bắt đầu mình lại nâng lên từ 120 cc lên ô tô thì chỉ mất 20 20 man thôi 20 man thôi là mình có bằng ô tô nói qua là cái ờ, và cái phần ờ, cái phần mà bản dịch GIF ấy, thì các bạn vào Google Google các bạn đánh này à, bản dịch đấy, GIF là vào thì nó sẽ phản ra một trang như các bạn ấn vào đấy đây đây chính là cái trang mà các bạn cần cái tờ giấy này để để dịch này à, à thì các bạn in bản một thôi cái tờ một thôi ở đây thì in tờ một ra thì các bạn ghi uh, uh, họ tên các bạn vào rồi địa chỉ số điện thoại vào đây đây cái công ty thứ thì bạn uh, để công ty không nói đây những cái địa chỉ nó có từng việt sẵn này để các bạn ghi này đó địa chỉ các bạn đấy đó, có hết nhá các bạn có, có hết các địa chỉ đây này đấy. xong rồi uh, đây điền là bản dịch xong bản hướng dẫn gì đấy giấy phép lái xe các bạn điền mục vào giấy phép lái xe cho mình nhá chứ không phải chưa bản dịch ờ, môn đâu cái các bạn cần dịch lái xe đây các bạn phải điền dịch các bạn điền vào chỗ phần lái xe nhá đấy những cái dưới này thì là nó cái gf nó sẽ điền nó điền cho mình đấy. nó sẽ gửi đến ngày tháng rồi thì mà đồ cô chi đây, đây là mình không cần thiết cái này mình chủ yếu là cái trên thôi cái trên đấy, nhưng các bạn các bạn đút tiền vào đây nhé các bạn phải đút là ba trên rưỡi nhá thủ tục E sẽ ghi này trong này nó sẽ ghi tiếng Việt sẵn cho mình này các bạn đọc hết cho mình này đấy. À, ờ, 4 sen thôi nhưng mà ra hết ba sen rưỡi thôi và phí gửi mất 500 yên nữa và 500 yên để để gửi lại nữa thế sau họ sẽ gửi lại cho mình đấy nhá thì các bạn in cái bản này ra in cái bản này bản này ra này xong các bạn in cái cái ảnh vừa rồi mình mình cho các bạn xem cái ảnh bằng lái xe đấy các các bạn, các bạn copy màu hai mặt nhé bằng hai mặt xong các bạn đun liền vào đấy luôn đấy bút liền cùng cái tờ giấy lúc nãy cái tờ giấy mà mà mà ấy luôn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao để tra được cái địa chỉ GIF này nhé Đấy. thì à, mình vào cũng vào Google thôi xong mình à, không mình à, mình vào Google thì mình à, tra cái um, cái GIF F nó nằm ở đâu mình tìm của mình các tỉnh của nó bây giờ mình gửi xa thì nó sẽ mất ừ, lâu thời gian đấy muốn nhanh ấy là sử dụng của các bạn ở Tokyo thì các bạn điền ở Tokyo còn của mình ở Siga thì mình điền Siga là mình đánh GIF Siga nhá đây GIF Siga đó GIF Siga thì đây mình nó vào GIF Siga nhá đó GIF Siga thì các bạn vào phần uh, ô tô AOC này cái chỗ phần đây liên hệ này đó. ở phần này nhá đó. xuống đây thì các bạn vào cái phần uh, uh, Kokusai Gyomu này đó. vào đây đó. thì nó sẽ hiện một cái bảng ra à, ở đây nó sẽ có rất rất nhiều các tỉnh này đây là Hokkaido này các nơi này như là, um, của mình thì mình Shiga thì mình tìm phần Shiga thôi Kansai này Kyoto có thứ này đấy uh, Saitama này đó. Đó, Chiba này có hết này như của mình của mình Gifu này của mình là của mình là Shiga đây ở đây có tất cả các tỉnh nhé tất cả các tỉnh của Nhật đấy mình muốn gửi cho nhanh thì mình vào phần uh, Siga Siga bự thì ở đây nó sẽ hiện lên cái địa chỉ thông tin địa chỉ của cái chỗ mà GF ở tỉnh Siga của mình Đấy. Đấy, các bạn nhìn này đó thấy chưa đây chính là cái địa chỉ Madoguchi Đấy. GF Đấy, các bạn nhìn nhá, cái địa chỉ này. Đây nó sẽ dịch qua cái bản dịch chỗ dịch chỗ đó đấy thì các bạn à, cho vào hòm thư cho vào cái phong bì đấy trong các bạn cho uh, cái um, bằng lái xe của bạn chụp ảnh à, copy vào cái hai mặt nhá sau cùng mình kèm tờ giấy kia điền thông tin địa chỉ trong bút tiền vào đấy thì họ sẽ gửi lại cho mình trong vòng tầm khoảng 2 tuần nhá là điền cho vào hai trên rưỡi à, ba trên rưỡi đúng ba trên rưỡi nhá tổng là 4 c cho 500 yên và để cho họ gửi gửi cái giấy gửi lại cho mình nữa đấy thế xong xuôi cái này rồi thì mình ờ, lại nói qua cái ờ, gì à cái cái cái mà ờ, tìm cái chỗ mà để lên lục hồ sơ nhé thì các bạn vào đây đây các bạn các bạn cứ đánh là ân tên bên kêu center để lục hồ sơ ấy. sau khi mà các bạn có bản dịch rồi và hết hồ sơ rồi thì các bạn đánh vào ân tên bên kêu center Đấy, của mình thì ở Siga thì mình điền điền là Siga thì chỗ Siga của mình nó là nó là Moriyama thì mình đánh vào Moriyama thì đây sẽ hiện lên là cái chỗ của này đây chữ chính là chỉ của nó, của nó này Đấy, ấn tên Menkyo Center này đó, đây sẽ ra hết địa chỉ à, thông tin các thứ nó ra hết đây địa chỉ của nó này à, đây chúng chỗ này là chỗ, chỗ trung tâm mà mình mình thi ấy đó, thì nó có ra địa chỉ luôn nó nó nó, nó chỉ cho các bạn địa chỉ này Đấy. địa chỉ mà chỗ mình mình lồng hồ sơ ấy thì các bạn đầu tiên là các bạn lên uh, lấy số điện thoại này Đấy. rồi gọi điện để hẹn lịch cứ là ngày này ngày này mình cầm hồ sơ lên mình à, nó hỏi là bạn làm gì thì các bạn bảo là à, ân tên Menkyo Norikae ờ, là các bạn đổi từ Việt Nam đi nữa nhá là cái à, cái bằng lái xe của các bạn ấy nếu mà bằng bằng, bằng cứng ấy, thì nó lại rất chi đơn giản nhưng mà một số cái bằng mềm thì sao và một số cái bằng mà nó lại nó mờ quá để lâu các bạn nó bị mờ ảnh hoặc mờ mờ cái con dấu ấy. thì bắt buộc các bạn là một là phải có số gốc hoặc là các bạn phải tra cái số mã số từ giấy phép lái xe này ở à, bên Việt Nam để xong các bạn in ra in ra một tờ giấy xong các bạn cầm đi cùng là bây giờ các cái trung tâm lái xe toàn toàn, toàn mắt in trong cái này ra đâu thế các bạn điền các thông tin của của bằng lái xe của các bạn vào đây xong rồi các bạn ấn vào tra cứu thì nó sẽ hiện ra thông tin của các bạn ở ờ, cái bảng dưới thì lúc đấy là các bạn in in cái file file in ảnh ấy ra ra một tờ giấy A4 các bạn cầm đi theo thì bọn lái bằng lái xe nó trích bằng lái xe nó sẽ không hỏi nữa cho nên các bạn mà không in ra là nhiều khi nó hỏi là các bạn phải quay về làm đấy nó chỉ là mệt lằng nhằng thì các bạn muốn in này các bạn đánh vào là gplx đấy chấm gov vn đây là cái trang mà các bạn tra cứu nhá mình sẽ mình sẽ để cái link ở dưới cho các bạn hoặc các bạn nhìn thấy các bạn đánh được mà Ờ, đánh cái link này ra thì nó sẽ ra trong web này trong web này các bạn điền thông tin vào thì nó sẽ in cái ra thông tin xe bằng lái xe của bạn và dưới các bạn in ra cho bằng cho bọn họ ở trung tâm lái xe thì ở cái trung tâm lái lái xe ấy ở trung tâm này ấy, sau khi các bạn hẹn lịch xong rồi ấy, các bạn hẹn lịch ok rồi ấy, thì là các bạn à, cầm tất cả hồ sơ lên ờ, cầm lên lên xong các bạn sẽ vào cái cửa là cái entertainment Kyonorika ấy thì nói chung không không biết thì vào hỏi nhân viên cái có ông già già hoặc có một cô cô ấy cô ấy, có mấy mấy cô nhân viên cô đứng ở cửa cô hướng dẫn cho nó sẽ hỏi luôn chứ không để các bạn ấy đâu nó thấy ngơ là vào nó hỏi luôn cho các bạn để không có không biết không biết tiếng mấy các bạn hỏi nhờ người phiên dịch cho thì đi vào thì là họ sẽ đưa vào cái phòng để làm hồ sơ thì mình khuyên các bạn là là các bạn lên nhớ là lên tra lại xem là cái ngày xưa các bạn thi học là thi lý thuyết bao nhiêu câu rồi ờ, thực hành như thế nào lái xe hình như là các bạn vẽ vẽ qua cái hình ra xong là các bạn lên chụp cái ảnh chụp chụp lấy điện thoại chụp lại cái cái thông tin của cái thẻ thẻ à, bằng lái xe của bạn ấy chụp lại lên với điện thoại để khi mà họ thu lại hết tất cả xong họ sẽ hỏi họ bắt khai vào tờ giấy à, bằng tờ giấy có tiếng việt lộ hà hoa thì là các bạn điền thông tin bạn lấy điện thoại bạn ghi các thông tin mà của cái bằng lái xe bạn vào đấy xong rồi thi vào tháng mấy tháng mấy rồi thi ở trung tâm nào rồi thì thi lý thuyết bao nhiêu câu trong thực hành thì lái thì có những người nào chấm điểm ngồi trước ngồi sau hay là ngồi trái ngồi phải xong rồi thi từ bao nhiêu phút đấy thì thư thị ờ, mấy cả các câu hỏi như là thi uh, xong rồi thì bao nhiêu bao nhiêu lâu thì được lấy bằng nó sẽ hỏi hết thì các bạn nên nên, nên ờ, chuẩn bị trước cho mình nhá đấy xong xong xuôi thì họ sẽ hẹn ngày hoặc là các bạn một số nơi thì nó sẽ thi luôn trong ngày luôn thì thi vào thi thi thi là 10 câu lý thuyết thì chứ mình sẽ áp áp cái uh, các đề thuyết lên cho các bạn ở đoạn cuối để các bạn cố gắng học thuộc cho mình uhm, thì các bạn sẽ sẽ thi là 100% sẽ đỗ lý thuyết còn thực hành thì mình sẽ áp một một một số cái xa hình xong nói cái cách đi như nào các bạn nhìn là các bạn sẽ hiểu nhưng mình sẽ áp cách đi xa hình vào một video khác bởi vì cái video xa hình nó sẽ rất là dài thì ờ, đây vì qua video này thì mình mong là à, hướng dẫn mọi người cách mà à, cái ờ, làm sao mà mọi người ờ, đăng ký đổi bằng lái xe từ Việt Nam sang Nhật 50cc 150cc hoặc đổi sang máy ô tô để hiểu được cái nguyên lý đổi bằng như thế nào đây thì nó mình nói qua thế còn đi sâu vào thì cái này cũng không có gì khó cả nên các bạn cứ nhìn theo các bước của mình làm thì các bạn chuẩn bị hồ sơ thôi chuẩn bị hồ sơ như này nhưng mà cho mình là chuẩn bị hồ sơ như này là các bạn đầy đủ là các bạn ok không có vấn đề gì cả để chúc các bạn thành công nhé có gì thắc mắc các bạn cứ comment xuống dưới thì mình hướng dẫn cụ thể cho đây thì ờ, ở đây thì mình ờ, có các câu hỏi của lý thuyết này à, với trẻ dưới 6 tuổi thì phải sử dụng để à, dụng ghế dành riêng phù hợp dành riêng cho trẻ à, đúng các thứ này mà các bạn nhìn này à, câu 1 đến câu 10 này đấy câu 1 đến câu 10 nhá đấy. các bạn nhìn các bạn nhớ đọc thuộc cho mình nhá đấy nhá chúc các bạn thành công à, thấy video có ích thì các bạn cho mình xin một like và một đăng ký hộ mình nhá à, mình cảm ơn các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn